một bước tiến mới trong điều trị các bệnh về xương khớp. Thưa quý vị, mới đây các nhà khoa học Việt Nam cùng các nhà khoa học đến từ Cộng hòa Liên bang Đức đã ứng dụng công nghệ enzyme siêu hoạt hóa và hoạt chất hapagosai từ cây móng quỷ chiết xuất thành viên sủi điều trị các bệnh thoái hóa xương khớp và thoát vị đĩa đệm cũng như các biến chứng mà căn bệnh này gây nên. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xem thập niên 2011-2020 là thập niên xương và khớp theo đó, WHO cũng xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỷ lệ dân số mắc bệnh xương khớp trẻ hóa cao nhất thế giới. Bệnh xương khớp nếu không điều trị kịp thời thì sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Ông Binh, 65 tuổi, là một điển hình, mắc căn bệnh viêm khớp hơn 10 năm. Bệnh này khiến cho ông chịu đựng rất nhiều đau đớn và khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Cái thời gian lúc bấy giờ hai cái gối của tôi nó đau nhức sưng tấy đỏ cả lên thế rồi là dịch nó lại còn động ở trong các cái, cái, cái khớp này nó làm cho các cái khớp nó phù nề mà đau đau không thể nào chịu nổi nữa. tức là chân càng nó đau đi lại không không thể đi được tôi cũng điều trị đủ các cái loại thuốc đấy đông y tây y thế nhưng mà đông y thì lích ca lích kích thì sắc sắc uống uống thế rồi tây y thì rất là lích kích và phụ thuộc và nó rất là tốn kém đứng trước nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh xương khớp này Ông Minh đã tìm đến các phòng khám chuyên khoa về xương khớp để được bác sĩ tư vấn, chuẩn đoán và điều trị bệnh để thoát khỏi tình trạng đau nhức, khó chịu và trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Bệnh khớp ấy là một cái bệnh ờ, rất là thường gặp trong cái phòng khám của tôi đấy thì thông thường là cứ nó chiếm độ khoảng từ 20 đến 30 phần trăm cái số người đến khám cái bệnh viêm khớp đường thấp ấy nó lại là cái bệnh ờ, rất là ảnh hưởng đến cái đời sống hàng ngày mà đòi hỏi là phải chữa một cách kiên trì Đấy. có khi nếu có rất nhiều người là rất cầu thả đi khám bác sĩ chẩn đoán nó rồi xong uống vài viên thuốc bây giờ thuốc nó tốt lắm đang đau lưng uống được vài viên thuốc vào hết đau lưng lại chạy hình hịch lại đi làm việc bình thường cứ quên hẳn đi là mình là bị bệnh Đấy. thế cho nên là cái sai lầm nhất ấy là không biết mình bị bệnh như thế nào nhưng cái nguy hiểm nhất ấy là cái người bệnh không được chăm sóc đến nơi đến chốn thuốc men không đầy đủ thế cho nên là để đến dẫn đến các cái biến chứng như là nó teo cơ hoặc là nó biến dạng khớp Ngoài giải pháp tìm đến các phòng khám hoặc bệnh viện uy tín để điều trị theo chỉ định của bác sĩ và lựa chọn uống thuốc Tây y hay phẫu thuật, thì hiện nay việc sử dụng các thực phẩm chức năng kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thảo dược tự nhiên để hỗ trợ điều trị viêm khớp, thoái hóa khớp và thoát vị đĩa đệm ngày càng trở nên ưu việt và được nhiều bệnh nhân ưu tiên lựa chọn hơn nhưng giữa hàng trăm các sản phẩm đang được quảng cáo tràn lan trên thị trường, giữa mặt trận hàng giả, hàng nhái như hiện nay, thì việc lựa chọn một sản phẩm thật sự tốt và an toàn cho sức khỏe chính là một vấn đề mà nhiều bệnh nhân đang phải đau đầu lựa chọn. Trong nhiều năm dòng, ông Binh đã điều trị cả bằng Tây Y và Đông Y, thậm chí đã phải mua các sản phẩm nhập ngoại đắt tiền để dùng, nhưng tình trạng bệnh không hề có dấu hiệu thuyên giảm khi nguy cơ trở thành người tàn phế đã đến rất gần, thì số phận đã mỉm cười với ông. Đi khám định kỳ thì bác sĩ mới bảo là dùng thêm cái viên sủi buca này cho bệnh là tiến triển tốt hơn. Sau khi mà sử dụng được tháng thì tôi thấy cái, cái, cái tình trạng bệnh của tôi nó thay đổi. Mình trước đây mà mình phải đi lại là mình phải dùng đạn. Sau hơn một tháng ấy là mình bắt đầu đi lại là có thể tự đứng lên và vịn vào tường đi được thế hơn hai tháng ấy, thì nó lại có một cái chuyển biến tốt nữa tức là mình có thể nhấc chân đi lên cầu thang được thế bây giờ tôi dùng là hơn 3 tháng rồi cuộc sống nó trở lại bình thường có thể tham gia được cái với các cái câu lạc bộ và lại còn đánh được cả bóng bàn với lại anh em bè bạn đã coi như là, là không có cái vấn đề gì xảy ra nữa cái boca thì cái sản phẩm à, các cái dược liệu của nó đấy là những thứ dược rất là quý mà đã được sử dụng lâu đời cái thứ hai là cái chế sản xuất của nó lại bằng ứng dụng một cái công nghệ cao đấy, bằng cái phương pháp là um, enzyme hoạt hóa lại chế nó dưới cái dạng viên sủi cho nên rõ ràng là cái việc sử dụng nó hấp thu nhanh hơn và cái công dụng của nó cái tác dụng của nó cũng sẽ tốt hơn bằng những cái phương pháp thông thường. Ứng dụng thành công công nghệ enzyme siêu hoạt hóa và hoạt chất hapagosai từ cây móng quỷ bào chế dưới dạng viên sủi của các nhà khoa học Việt Nam cùng các nhà khoa học Cộng hòa Liên bang Đức giúp các dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn, kích thích sâu đến các mô xương giúp tái tạo tế bào, từ đó giúp việc vận động xuống khớp trở nên dễ dàng hơn mang lại hiệu quả cao gấp 89 lần so với các phương pháp hỗ trợ điều trị thông thường, từ đó rút ngắn thời gian điều trị và giảm chi phí cho người bệnh.